cái mốt bí mật hồi nãy mình mới cho đi ra là cái đường màu trắng nó bụi thấy bụi mù mịt không thì để chỉ cho bạn nào sau này lên Las Vegas là có nhu cầu muốn xăm qua cái vùng 51 bí mật đó, thì bạn nhớ vô chỗ cái đường màu trắng đó đó là cái đường mòn không có trên Google Maps bạn dễ đi hơn từ chỗ này là mình đi xe qua đi, đi tiếp tới gọi là cái cổng sâu của cái vùng 51 của họ bí mật của quân đội Mỹ nằm ở đó thì xung quanh này chỉ là họ sa mạc hoang mạc thôi không có gì hết đó các bạn thấy không đây này tôi tôi tôi tôi, ừ nó rất là nhanh bởi nằm ở đó thì xung quanh này chỉ là uh, ờ, sa mạc hoang mạc thôi không có gì hết đó thì uh, vừa qua thì uh, cái anh uh, khoa búp này là anh uh, cái video của anh đang uh, nói uh, chung là review về cái khu 51 gì uh, căn cứ gì ở bên mình Mỹ á thì uh, có một nguồn có thông tin đó là có một UFO xuất hiện thì hôm nay là giờ chưa biết là cái đó là UFO hay là một ờ, con côn trùng nào đó thì hôm nay hôm ok thì hôm nay mình đã cố gắng mình dùng những cái gọi những cái những cái phần mềm gọi thô sơ mình thôi để mình gọi như rồi mình tua ngắn mình tua chậm và mình phóng to lên thì ờ, mình cũng hy vọng là cái video, mình cũng hy vọng là cái video này nó sẽ có một bằng chứng gọi như là một cái thêm một cái gọi là một cái gọi là ý kiến để mà khẳng định đây là một cái UFO thật sự và ờ, mình cũng mong muốn sau đó bên NASA họ với công nghệ hiện đại của NASA họ thể là họ dừng lại cái video và tua chậm lại vài nghìn lần và họ xem được cái hình ảnh nó, nó, nó thực tế hơn nó nó, nó nó nó rõ hơn thì hôm nay thì mình ờ, cũng rất mình cũng thấy cũng tò mò mình thử mình tua lại mình thử mình tua lại mình cắt rất là nhiều mình tua rất là chậm mình tua tua chậm là một trăm lần các bạn à, thì mình có tua lại thì mình xem nhưng mà mình thực sự mình tua là mình xem mới không bỏ được đấy nha à, nào bởi vì á là mình đã dùng những phần mềm tua chậm á cho nên đó là mình tua bởi vì mình thấy được rằng á, là cái cái cái cái cái cái, cái gì nhỉ cái um, giữa bùa nó xuất hiện á thì nó mình theo mình mình canh á thì nó <clears throat> nó rất là nhanh nó tầm khoảng 0,02 tức là 0,02 giây tức là nó xuất hiện trên cái video của anh Facebook này á, là nó chỉ xuất hiện 0,02 giây thôi các bạn và nó xuất hiện bốn lần là mình mình cố gắng mình thực sự mình cắt ngắn lại để mình tua ngắn lại mình tua chậm thật chậm lại để mình xem thử là chính xác đó là xuất, xuất hiện bốn lần và theo mình được biết á, là đây mình cho các bạn coi này nó xuất hiện bốn lần lần mình các bạn để nha một nè thấy không hai nè ba nè bốn nè à, thấy chưa tức là nguyên cả cái cả lúc mà nó xuất hiện mà lúc mình nó nó biến mất á, là nó chỉ là 0,02 giây thôi nó rất là nhanh và theo mình biết á, là các cái vật thể mà được xác định à, mà bay trên trong cái hành tinh của mình á, tất cả các vật thể nào cũng vậy trong quá trình bay á, là luôn luôn người ta nếu như mà người ta tiêu chậm lại á, thì người ta sẽ thấy được là, là cái quãng đường mà nó di chuyển nhưng mà riêng cái thằng này mình tu chậm hết sức chậm rồi chậm gần có 100 lần rồi nhưng mà mình không thấy được cái quãng đường đi của nó mình chỉ thấy được nó còn giống như nó bước nhảy không gian vậy đó nó nhảy tưng tưng tưng tưng cứ nó nhảy nhảy nhảy vậy đó mình không thấy được cái quãng đường mà nó đi mà mình chỉ thấy nó xuất hiện thôi nó ẩn nó xuất hiện tức là nó giống như một bước nhảy không gian thôi để cho các bạn coi lại nè nhờ một nè hai nè ba nè 4 này các bạn thấy không tức là nó xuất hiện bốn lần chứ không phải là ba đâu bốn lần tức là tít ở đằng kia nè tít lít ở khúc, khúc, khúc, khúc đầu này đó là mình mình mình cố gắng mình mình con mắt tin tưởng mình mình nhìn mình nhìn thấy thì mình thấy xuất hiện bốn lần lần nó mình có làm rõ các bạn coi đó thì thực sự đó là mình cũng mình không nghĩ rằng đây là một con rùa hay là một ong gì đâu đây thực sự là một con dứa UFO đấy nhưng mà mình không thể mình có, có zoom lên rồi nhưng mà mình zoom không có mình không mình không bỏ được mình cũng hy vọng mà đây là một cái à, một, một, một cái gì ta đây này mình thật sự mình zoom lên rồi nhưng mà mình không không có thấy được đó thấy không đây là cái hình ảnh cuối cùng à, mà nó hiện lớn nhất to nhất á đây này. thật sự nó rất là mờ thì mình cũng mong sao bên NASA họ có thể là dùng những cái công nghệ hiện đại tiên tiến của họ họ có thể là xem họ zoom cái cái ờ, bằng công nghệ họ zoom lên để họ xác định được là hình thù của cái thằng UFO này cái con UFO này là cái gì à, hình thù của ra sao mà mình cũng mong muốn làm sao đó NASA họ công nhận anh Cobus là người Việt Nam đầu tiên à, là chấp được hay, hay vô tình quay được một cái UFO đây là một cái sự kiện cũng khá là là, là thú vị à, thì à, toàn bộ cái cái video là mình cũng cố gắng mình thực sự mình tua rất rất là nhiều lần mà mình mình canh lại nhưng mà mình thực sự là mình thấy là cái quãng đường mà nó xuất hiện một nè hai nè ba nè bốn nè đấy thì thật ra thì uh, mình theo mình tính trên cái cái thanh cái cái thanh của phần mềm mình á là nó chỉ xuất hiện từ lúc xuất hiện và từ lúc biến mất á là không phải không hai giây tức là nó rất nó rất là là là là, là nhanh và hầu hết hầu như là mình không thấy được quãng đường ở đây mình thấy là nó xuất hiện mà nó ẩn xuất hiện ẩn tức là nó bước nhảy không gian đây là một vô một tốc cực kỳ nhanh thậm chí anh có bước anh còn không biết luôn mà bay dèo anh mà anh còn không biết luôn mà đó, cho nên là mình có thể đây là sẽ là một những bằng chứng xác thực gọi là đây thực sự là UFO chứ không phải là một con rùa hay ong gì hết thực sự mình mong muốn sau đó cái video này có thể là à, bên NASA họ căn cứ vào đó họ thực sự đây là video thực sự của anh Facebook mình là mình lấy của ảnh nha mình cắt mình cắt ghép và mình không, không mình không ghép luôn mình cắt rồi mình cố gắng mình phóng to và mình tua chậm lại thôi đó cho nên là thật sự những hình ảnh này là hình ảnh thật hết từ video của anh Facebook á cho nên mình hy vọng là NASA họ sẽ à, xem xét kỹ bằng những công nghệ hiện đại của họ họ sẽ tua chậm lại họ phóng và phóng đại cái à, cái hình ảnh cái, cái, cái hình này lên thì hy vọng là họ sẽ à, công nhận đây là người Việt Nam đầu anh Facebook là người Việt Nam đầu tiên vô tình quay được cái cảnh UFO đây là nó xuất hiện trong vòng 0,02 giây nhưng mình xuất hiện 4 lần đó, mà cái quãng thời gian cái quãng đường mà mình thấy xa lắm rất rất xa tít ở đằng kia mà nó diêu diêu diêu à, tức là nó nó chuyển bốn lần nha các bạn ok thì video này mình cũng mong sao là anh Thor Búp anh sẽ gửi video lên cho NASA và sẽ được công nhận là người Việt Nam đầu tiên à, vô tình quay được cái uh, giữa bầu vâng video này xin dừng lại đây ông sẽ cho các bạn xem ừ, trình tự về khúc đầu tới tới khúc mà cái cái cái cái cái, cái gọi là cái UFO nhé ok chào các bạn 21 bí mật hồi nãy mình mới trong đi ra là cái đường màu trắng nó bụi còn thấy bụi mù mịt không thì để chỉ cho bạn nào sau này lên Las Vegas rồi có nhu cầu muốn tham qua cái vùng 51 bí mật đó, thì bạn nhớ vô cho cái đường màu trắng đó đó là cái đường mòn không có trên Google Maps bạn dễ đi hơn từ chỗ này là mình đi xe qua đi, đi tiếp tới gọi là cái cổng sâu của cái vùng 51 của họ bí mật của quân đội Mỹ nằm ở đó thì xung quanh này chỉ là họ sa mạc hoang mạc thôi không có gì hết <laughs> ok giờ thì cho mình đi xuống cái, chỗ cổng sau cho bạn coi nữa cái cổng sâu là sát ngay cái chỗ trụ sở của ta luôn ok cho đi lái cái đã không không không không